không ừ. anh em rồi tiếp tục qua à, hôm nay bên cơ sở game của mình à, game bầu cua tài xỉu sóc đĩa à, của bên à, cơ sở mình làm à, mấy cái video cái loại game mới anh em nhé hack game mới năm 2021 năm 2022 này anh em nhé đó thì các anh em lên kênh hack game bầu cua tôm cá đó, thì kênh mình là cái game này là nói chung ra game mới không anh em nhé ở trên thị trường game thì trên mình là cực kỳ là nhiều game mới cho anh em chơi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái review ha một cái video trên CH Play một cái game mới nữa anh em nha ừ. Đó, thì anh em hãy xem qua hết cái video này của bên cơ sở mình ha để biết thêm về tất cả các loại mẫu game hiện nay trên CH Play cũng như cái game hack quy luật hay là đánh uh, công thức ha cho anh em đó, ờ, thì bên mình anh em nào khách hàng thì bên mình có ưu đãi khuyến mãi cho anh em ha đó, ờ, nhiều cái game mới mới để anh em chơi làm sao cho mùa dịch này ha tuyệt đối hoàn toàn nó uy tín cho anh em luôn nha đó. Ờ, thì bây giờ trước mắt khi anh em muốn chơi một cái game nào thì các anh em phải hiểu được nguyên lý của game đó đó nó sản xuất nhà ai là người sản xuất đúng không anh em đó và cái thông số mã số trong từng cái một game đó ví dụ giờ anh em vào sẽ play các anh em tìm cho mình ha như bầu cua 2021 này bầu cua 2020 này ở hoặc bầu cua visa đó là anh em chỉ cần vào ví dụ như bầu cua 2021 này anh em thì rất nhiều cái loại game hiện nay đó. thì các anh em chơi các bản nào thì anh em chụp lại màn hình ha đó hoặc gửi qua cho mình đó trên sát play nè gửi qua cho mình ha ví dụ giờ mình vào cái game là bầu cua 2022 này ha đây để mình tìm xuống các bản ờ, của bên nhà mình nha đó các anh em vào chữ công ty game việt đó đây là gọi là công ty game việt mô phẩm bầu cua 2021 đó anh em đó, thế anh em chụp lại màn hình ha, hoặc gửi về cho mình đấy hoặc anh em vào đó trong này các anh em à, chơi xong các anh em à, chọn à, đánh giá cho mình ha chất lượng về cái game này hoàn toàn tuyệt đối cho anh em nha thì các anh em cứ bình luận và đánh giá vào cái game này thì game này thì mình đã à, cài sẵn trong máy rồi ha mình đã thì em chỉ cần bấm vào thôi đó khi các em tải về bấm vào thôi đó cái này không cực kỳ lốt quả cầu quay vòng vòng đó các anh em bấm vào chơi thì nó sẽ có một cái bản ha, à, nhạc của World Cup đó anh em thấy không đó cái em làm cái làm con bây giờ trước tiên là các anh em đi quýnh con này nếu người ta chơi cái bản game này thì anh em nhìn ở dưới thông số nè nó có mã vạch thông số nè 8WH7 3500 hoặc là 838 110 486 đó là các bạn đây là bản thông số các anh em chỉ cần chụp làm hình ha đó gỡ qua mình qua zalo các bạn zalo đó mình sẽ cho quy luật anh em chơi ha đấy bây giờ mình sẽ đánh cho anh em vài cây về bản game à, mới này anh em nha anh em không cực kỳ là hay luôn ừ, mình lắc nha đó. bây giờ mình lắc à, mấy cây mình đánh mình đánh cho anh em ba cây uh, à, chính coi thử thế nào trước đã anh em nha xong rồi thì mình bắt đầu mình sẽ đánh quy luật để cho anh em thấy được có đánh 5 năm là như thế nào đó nếu như các anh em không bỏ đồng tiền ra mua quy luật thì làm sao mà chơi được đúng không anh em đó quýnh năm năm thì không bao giờ ăn được ví dụ giờ quýnh uh, giờ mình sóc đi quýnh đại hên xui con bầu ha đó một cây chặt này tiếp tục này đó cái này ha tiếp tục sóc này giờ quýnh cá nha đó thì lâu lâu ăn được cây đúng không sóc này đó quýnh nai đi đó chất tuốt tiếp tục này quýnh con uh, cua đi đó thì nói chung 5 năm là vậy thôi cây ăn cây không hoặc là chất quốc luôn anh em nhé đó. Ờ, còn bây giờ nếu như mình sẽ tính công thức để dán sau mình quấn cái cây chuẩn này ví dụ bây giờ là cua tôm bầu đó thì làm sao để mình quấn cho anh em tuyệt đối chuẩn xác cua tôm bầu này bán sau nó sẽ ra cái gì đúng không anh em cua tôm bầu đó thì cái bán sau mình sóc này cua tôm bầu này bán sau nó sẽ ra con cá nha anh em nha đó để coi quýnh 5 năm và quýnh theo công thức của mình nó chuẩn tới đâu dở dạ. đúng không anh em cá nai bầu à, cá này đầu tiếp tục mình sóc phát nha cá này vào mình sóc phát này đó thì cái ván này tiếp tục mình đánh về mặt bầu anh em nha đó, đánh nhanh luôn cho anh em luôn đánh về mặt bầu coi thử có bầu bao nhiêu đó, hai cá một bầu hai con cá một bầu đúng không anh em đó, hai con cá một bầu mình sóc để dán xong ra gì nha hai cây là chuẩn rồi đúng không anh em đó, cây sâu tất nhiên mình sẽ quýnh rừng nai anh em nha đó, dở nè coi thử có nay không nay cá bầu đúng không anh em nai cá bầu ba cây mình cũng chọn hết không bao giờ sai một cây đúng không em nai cá bầu tiếp tục mình sóc này nai cá bầu thì bán sau bán sau này là bán thứ tư đúng không anh em thì mình tức tay vẫn bầu tiếp này. đúng không anh em bầu nai gà chuẩn anh em à, bầu nai gà thì bây giờ theo như mình mình quýnh cây cuối cùng chốt hạ lại cái video này luôn anh em nha đó sóc này đó, bầu nai gà đó thì cái ván này mình muốn cua anh em nhé đó ván này mình muốn cua rồi ba con cua ok chưa đó là ba con cua sẽ khép lại video này đúng không anh em đó thì anh em mình xin nói thêm một cái ý kiến cho anh em chơi ha nếu như anh em chơi về game bất kể game không phải một cái game nào đâu anh em nhé đó trên mình rất nhiều loại game anh em ví dụ và sát play ví dụ như em đánh bầu cua 2022 đó thì anh em chơi bất kể cái game nào bầu cua 2022 này công ty game việt luôn này anh em này đó là những game mới này đó thì các anh em cứ cần chụp lại màn hình hoặc là anh em kết nối Zalo qua số điện thoại 07860124 hoặc là 0786041224 nha nó lọc sức tài sẽ xem thử cái game đó nó, nó chơi được hay không là sẽ báo cho anh em biết được ha thì giá thì giá cả thì mình sẽ để giá mềm cho anh em chơi năm 2021 này nha mùa dịch này thì mình chỉ chơi như vậy thôi chứ còn anh em đi ra ngoài chơi thì không được đâu anh em nhé nó chúc anh em năm 2021 này thành công nha anh em chào anh em